thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là một cái dòng máy đánh bài Samsung đây trước mặt các bạn đây là một cái dòng máy đánh bài Samsung rất là đẹp ha mẫu mã hình dáng bên ngoài thì nó cực kỳ giống cái con Samsung A20 ở trên ở ngoài thị trường đây thì uh, cấu hình các bạn uh, thấy không rất là đẹp thì cái con máy này có thể nghe gọi nhắn tin lên mạng xem phim bình thường nhé các bạn nó cũng như một chiếc smartphone thông thường thì nó sẽ có thêm cái phần để chúng ta kiếm tiền đó là hỗ trợ chúng ta đánh bài lá thì uh, cái con máy này có rất là nhiều chức năng các bạn có thể chơi được tất cả những cái môn bài lá ở Việt Nam ví dụ như cào liên binh Ấn Độ binh sập sám phỏm xâm lóc vẫn có thể chơi được ha thì uh, hôm nay mình sẽ giới thiệu cụ thể và chi tiết test cho các bạn xem cái con máy này nó hoạt động ra sao và chức năng nó báo bài có nhanh nhạy như trong uh, video các bạn xem không nha à, Thì ờ, cái con máy này hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn nó chưa bài cào đi ha Mã đăng nhập của máy này là thăng 1388 thăng Các bạn bấm vào này ha Đây hôm nay mình sẽ test cho các bạn xem bài cào Thì cái con máy này nó bao gồm một máy Một tai nghe Đây một máy một tai nghe tai nghe này mình cũng nói luôn cho các bạn là tai nghe này là tai nghe cực kỳ nhỏ nha rất là nhỏ luôn đây các bạn thấy không nhỏ hơn cái ngón tay út của mình rất là nhiều nên khi mà các bạn bỏ vào tay thì không có bất kỳ mà ai mà có thể nhìn ra được đâu ha thì cái tai nghe này nó có sử dụng pin pin của nó thì ờ, đây đây là pin của cái con tai nghe này ha các bạn cứ gắn pin vào là các bạn nghe được rồi thì cái con tai nghe này nó có khóa tần sóng luôn không có bất kỳ những cái thiết bị nào có thể bắt sóng được hoặc là các bạn có mua thêm một cái tai nghe giống y như vậy thì cũng không có thể nào bắt sóng được cái tai nghe này đâu nha thì cái tai nghe này á khi mà các bạn mua máy sẽ được nhân viên họ cài trực tiếp vào máy là cái máy nào sẽ đi với chung với cái tai nghe đó khi mà đã cài rồi là không có thể chuyển sang cái máy khác được nếu mà hư thì dục đi thôi chứ không có mua cái um, tai nghe cũ này về gắn một cái máy khác được nha các bạn thì rất là an toàn khi mà các bạn vào sòng thì không có sợ mà ai bị nghe lén ha đây là phía tai nghe khi mà vào sòng thì tất cả những cái âm thanh của cái máy phát ra thì các bạn sẽ nghe qua cái tai nghe này đó cái thứ hai là đi kèm với đó là hai viên pin pin này là pin uh, pin máy á đây các bạn có thể tháo rời cái pin này nha đây hết pin cục này thì các bạn có thay cục này vào hai cục này các bạn có thể chơi trong vòng từ 5 tiếng mấy cho tới 6 tiếng nó mới hết pin nha còn cái đây là cái remote remote để chúng ta chỉnh tụ á ha chỉnh tụ hoặc là các bạn hỗ trợ cho các bạn chơi xì lát xì rách gì đó đây đây là cái remote đây bấm tụ ha thì um, bây giờ mình sẽ vào máy và test cho các bạn xem để các bạn thấy được cái tốc độ đọc bài của cái con máy này nha đây gắn nắp lại này ha cái này là hoàn toàn là máy mới ha đang còn tem còn mạc đấy ha đấy bạn thấy không bên mình không có bán những cái con máy mà đã qua sử dụng nha các bạn hoàn toàn là máy mới 100% đây bây giờ mình bấm vào sẽ test cho các bạn xem hôm nay mình test cho các bạn xem bài cào nhé cào miền Nam luôn cào miền Nam ba tay lớn chín nút lớn thì ở trong cái con máy này có rất là nhiều chế độ để các bạn chơi ví dụ như báo một nhà lớn nhất báo hai nhà lớn nhất báo tất cả các nhà từ lớn tới bé hoặc là báo cho các bạn biết uh, bỏ lá để nhà cái lớn bỏ bao nhiêu lá để nhà cái lớn hoặc là bỏ bao nhiêu lá để nhà cái nhỏ đấy thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem để các bạn thấy được cái tốc độ đọc bài của con máy này nha thì bây giờ mình uh, sẽ bấm vào nè các mình sẽ chọn cho các bạn bấm thứ nhất là bấm báo cho các bạn biết một nhà lớn một nhà lớn nè chế độ người chơi thì mình chơi bốn người còn tùy các bạn ví dụ như các bạn chơi 5 người 6 người 7 người gì đó tùy các bạn ha một người đây nè nó có rất là nhiều đây đây 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nè Tới hai mấy người luôn nè Thì các bạn chơi bao nhiêu tụ Các bạn chọn bấy nhiêu tụ ha Bây giờ mình test cho các bạn Mình test cho các bạn chơi 4 tụ Tiếp tục là chế độ âm thanh thì khi mà các bạn vào xong thì các bạn chuyển cho mình qua chế độ tai nghe đây chế độ tai nghe nào 698 còn à, bây giờ mình test cho các bạn xem thì các bạn mình để chế độ loa ngoài để cho các bạn nghe cùng với mình nha thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nè tốc độ đập bài của con máy này thì rất là nhanh và nhạy nha các bạn đây mình để máy đây nè bài đây thì đây là cái con đây là một cái máy đây là một cái máy đánh bài thì cái bài này là phải bài theo máy nha các bạn không có thể bài chợ là các bạn không chơi được nha có rất là nhiều bạn gọi hỏi cho mình là bài chợ mình có chơi được không thì là không có chơi được đâu nha các bạn bài là phải theo máy thì ở bên mình có rất là nhiều mẫu bài như bài hai ca xanh nè bài tiền đô bài caro hay là bài um, cánh quạt hoặc là những cái bộ bài nhựa còn những cái bạn nào mà ở sòng sới các bạn chơi những cái bài nước ngoài á thì các bạn có thể gửi cái mẫu đó lên mình sẽ gửi đi in nha các bạn nha đây hôm nay mình sẽ test cho các bạn xem bài 2k nè mẫu nào bài bên mình cũng có đó các bạn cứ um, cho mình xin cái mẫu rồi mình sẽ cung cấp bài cho các bạn chơi nha bây giờ là bài à, teo mới rồi nha đấy các bạn thấy không đây bài này các bạn xào chỉ thoải mái ha bài cực kỳ cứng luôn nha bài loại một đó cứng lắm đây là mình đang chơi bài cào với chế độ chơi là bốn người chơi nè đặt máy đặt bài xuống nào máy báo ba cắt nào máy này là mà mình test cho các bạn là máy mới nên trong quá trình test nó chỉ cho các bạn test trong vòng 30 giây máy sẽ bắt đầu lại trò chơi một lần nên khi mà các bạn mua hàng á nhân viên họ cài trò chơi vào trong đó cho các bạn rồi thì các bạn chơi chừng nào nó hết pin cấp nguồn thì nó mới ngưng hoạt động nha một máy báo một mình chia là Lá bài đốt đầu tiên sẽ là tủ số 1 Tiếp theo là 2, 3, 4 như các bạn 2 nè, 3, 4 này các bạn thấy không Nhà số 1 là nhà có điểm số lớn nhất Đây, nhà này là 5 điểm này ha 5 điểm chạy nè Này là một điểm và đây là 4 điểm các bạn thấy không Kết quả rất là chuẩn xác nha Tiếp tục nè ha Đặt bài nè hai là cắt ra nè Máy báo 2 tiếp tục nè, chia này nhà số 2 lớn nè. Nhà số 2 9 điểm. Nhà này là 6 là 4 điểm. Nhà này 7 điểm và nhà này 3 điểm nha các bạn. Đấy, rất là chuẩn xác. Còn mình sẽ test cho các bạn xem là cái chế độ báo hai nhà lớn nhất này ha. Thì khi các bạn à, chơi thì các bạn thích chọn cái chế độ nào chơi cũng đều được nha. Rất là dễ chỉnh thôi. đây đặt bài xuống nè camera rất là nhạy nha các bạn để ngang để dọc gì nó mà đều máy đều báo liền cắt bài nè 32 chia là nhà số 3 sẽ lớn nhất và nhà số 2 sẽ lớn nhì 3 nè 7 điểm nhà số 2 5 điểm nha các bạn các bạn thấy rõ không 7 điểm nè 5 điểm nè nhà số 4 sẽ là bù và nhà này sẽ là một điểm các bạn thấy không Nhà số 3 là lớn nhất Nhà số 2 là lớn nhì Tiếp tục này ha Các bạn có thể để ngang dọc gì máy đều báo ha Cắt nè 32 Máy tiếp tục báo 32 nè 39 điểm 29 điểm Đây 7 điểm ha Đây bù nha các bạn Thấy không Máy đọc chuẩn xác 100% Không có bị phản bất kỳ một cái ván nào 21 nè nè đặt xuống nè máy báo 21 nữa các bạn đấy máy đọc rất là nhanh bốn ba chia nè nhà số 4 8 điểm nhà số 3 6 điểm nhà số 2 5 điểm và nhà số 1 3 điểm này các bạn thấy không đó là chế độ báo hai nhà lớn nhất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 thì thắc mắc cần hỗ trợ thì các bạn cứ alo cho mình hoặc là các bạn zalo trực tiếp với mình qua hai số điện thoại này mình sẽ test trực tiếp qua zalo cho các bạn nha thì à, cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay nha